Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Caroline xin gửi đến quý anh chị và khách hàng một số thông tin về lịch nhận nhà khu The Rainbow và thông tin mở bán về phân khu The Origami. Phần đầu tiên là lịch nhận nhà chính thức của Vinhome grand Park cho phân khu The Rainbow. Lịch nhận nhà sẽ được gửi đến email tất cả các anh chị khách hàng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Cụ thể như sau, Tòa S101, S103 và S105 sẽ được nhận vào ngày 20 tháng 6 năm 2020. Tòa S201, S203 sẽ được nhận vào 20 tháng 7 năm 2020. Tòa S102, S106, S107 và S202 sẽ được nhận vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 và S205 sẽ được nhận vào 20 tháng 9 năm 2020. Tòa S301, S303 và S502 sẽ được nhận vào 20 tháng 6 năm 2020. S302, S501 và S503 nhận 20 tháng 8 2020 và S305 sẽ được nhận vào 20 tháng 9 năm 2020. Shop thương mại sẽ được nhận nhà đầu tiên sớm hơn căn hộ. Liên quan đến quy trình nhận nhà Quý khách hàng có thể liên hệ vào số hotline 0931 222 000 để được tư vấn và giải đáp. Tiếp theo, Caroline xin nói về phân khu The Origami, phong cách sống chuẩn Nhật Bản. The Origami là phân khu 2 tại khu đô thị Vinhome Rain Park, có thiết kế theo phong cách xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản, thừa hưởng trọn vẹn môi trường sống ưu việt từ quy hoạch đồng bộ và nền tảng quản lý, vận hành thông minh, trí tuệ nhân tạo 4.0. Quy mô dự kiến sẽ có 21 tòa có chiều cao từ 25 đến 35 tầng – mỗi tòa từ 4 đến 10 thang máy sẽ có 10.000 sản phẩm căn hộ hiện đại cụm công viên lớn và hàng loạt tiện ích nội khu theo chủ đề Nhật Bản thiết kế hiện đại theo phong cách Nhật Bản đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ có diện tích từ 30 đến 90 m2 mật độ phân bổ căn hộ thấp tất cả các căn hộ đều có ban công cửa sổ và lô ra giúp căn hộ thoáng mát, đón gió và ánh sáng tự nhiên, mang tầm view thông thoáng nhìn ra ngoài, tạo cảm giác thoải mái cho quý cư dân. Phân khu The Origami thừa hưởng công viên nhiệt đới rộng 36 hecta. Các công viên nội khu được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với hàng loạt cảnh quan đặc trưng như phố đèn lồng Nhật Bản, đồi Tùng, hồ cá coi, cầu Nhật. Có trung tâm thương mại Vincom lớn nhất miền Nam, trường học liên cấp bệnh viện, công viên, siêu thị, hồ bơi, sân tập thể thao, rạp phim, khu vui chơi, khu tập gym và BBQ ngoài trời. Dự án Vinhome Grand Park với quy mô 271 hecta có khoảng 44.000 căn hộ và 1.500 căn shop chân căn hộ, 700 căn shop house nhà phố, 500 căn villa trong khu cầm bao. Quy mô dân số có khoảng 1.800.000 cư dân tương đương với 88% dân số ở quận 4. Số liệu được thống kê vào cuối năm 2019. Hiện tại chúng tôi đang có 50 căn hộ và 15 căn shop house giá gốc chủ đầu tư. Nếu quý anh chị và khách hàng nào quan tâm mua giá gốc chủ đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0931 222 000. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ và hỗ trợ quý khách hàng trong công cuộc nhận nhà hoặc giữ chỗ cho phân khu 2 The Origami hoặc có thể mua giá gốc chủ đầu tư các căn hộ sắp nhận nhà ở phân khu The Rainbow. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Xin hãy cho tôi một like và share. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới bên phải màn hình để nhận những video mới nhất về các dự án bất động sản được chúng tôi chọn lọc ờ, về phân tích dự án bất động sản và cập nhật tiến độ dự án bất động sản đó Hãy bấm vào hình quả chuông để mỗi khi chúng tôi phát video, bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video đó. Vâng, xin cảm ơn.